Varona đối đầu với Bongona. Trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 1 giờ 45 sáng ngày 22 tháng 4 năm 2023 trong khuôn khổ vòng 31 giải đấu CA thì à, liệu rằng trong cái trận đấu này thì đội bóng nào sẽ giành chiến thắng và đội bóng nào sẽ giành được à, trọn vẹn 3 điểm tiếp theo để nâng thứ hạng của mình lên thì mời anh em đến với video nhận định ngày hôm nay của Dũng. Và trước khi mà bước vào nhận định, anh em đang xem video, yêu quý hãy để lại cho Dũng một lượt like cùng một lượt đăng ký kênh để Dũng có thêm động lực ra thêm các video tiếp theo cho anh em. Ở trên bảng xếp hạng thì anh em có thể thấy là đội khách Bologna đang có cho mình vị trí thứ 8 sau khi mà trải qua 30 vòng đấu và đang có cho mình 44 điểm. Cùng với đó đội bóng này đang có cho mình là 39 bàn thắng cùng với là 30 37 bàn bị thủng lưới. Sau khi mà trải qua 30 vòng đấu thì đội bóng này đang có cho mình là 12 trận thắng, 8 trận hòa và 10 trận thua. Còn về phần sân của đội khách thì đội bóng này đang có nguy cơ rớt hạng khi mà đang à, đứng ở vị trí thứ 18 nằm trong nhóm cầm đèn đỏ và là sau khi mà trải qua 30 vòng đấu thì có cho mình chỉ 23 điểm mà thôi cùng với đó là chỉ có ghi được 24 bàn thắng trong khi mà để thủng lưới lên tới 43 bàn ở trong cái mùa giải gần đây. Hiện tại thì đội chủ nhà Verona đang à, đứng trước cái nguy cơ xuống hạng và sẽ phải tìm cách để giành được cái điểm số quan trọng trong cái trận đấu này để cải thiện cái thứ hạng của mình khi mà đội bóng này chỉ đang cách à, cái vị trí thứ 20 khoảng vào 7 à, điểm số mà thôi. Còn về thành tích và phong độ gần đây của hai đội bóng thì anh em có thể xem qua ở đây khi mà trong 10 trận đấu gần đây nhất của đội chủ nhà thì đội bóng này chỉ có thắng hai trận đấu và có tới 4 à, trận thua và tới 4 à, trận hòa. Thì anh em có thể thấy là trận hòa gần đây nhất của Verona là trận hòa không đều trước à, Napoli ở lượt trận ngày 15 tháng 4. Cùng với đó là sẽ có một trận hòa một đều trước Monza và trận hòa không đều trước Spezia và có hai trận thua đó là trận thua 1-0 trước Juventus và trận thua 3-1 trước uh, Sampdoria thì anh em có thể thấy là trận thắng hai trận thắng duy nhất của đội bóng này ở lượt trận ngày mùng 8 tháng 4 đó là trận thắng 2-1 trước uh, à, Sosolo cùng với là trận thắng uh, à, 1-0 trước uh, Salernitana. Thì anh em cùng mình xem qua ba trận đấu gần đây nhất của đội bóng này thì ở trong trận đấu đối đầu với Napoli trên sân nhà của họ thì anh em có thể thấy là Napoli đưa ra mức chấp là một trái hòa và tỷ lệ cược nhà cái đưa ra là một Ana.08 à, và trong cái trận đấu này anh em có thể thấy ở đây là đội chủ nhà cầm bóng lên tới là 80% nhưng mà lại không thể ghi một bàn thắng vào lưới của đội khách uh, Verona. Trong khi đó trong trận đấu này cũng chỉ có 4 góc và có tới 5 thẻ được rút ra thì uh, đội bóng này thì như em có thể thấy là đội uh, khách Verona là một đội thủ rất là vững chắc khi mà đối đầu với Napoli ở cái lượt trận vừa rồi. Cùng với đó là trận thắng 2-1 trước uh, Sassuolo thì anh em cùng mình xem qua trận đấu này anh em có thể thấy là Verona là đội chủ nhà đưa ra mức chấp là 0.25 và thắng kèo châu Á khi mà tỷ số là 2-1 cùng với đó ở trong trận đấu này thì có khá là nhiều thẻ được đưa ra khi mà có tới 7 thẻ vàng được đưa ra mà tới 14 phạt góc trong khi đó ở trong trận đấu này đội chủ nhà lại chỉ cầm được 40% là cầm bóng còn đội khách là có 60% chẳng lại để thua thua là đội chủ nhà với tỷ số là 2-1 còn một trận đấu khi mà thua trước Juventus thì anh em có thể thấy khi mà trong trận đấu này Juventus đưa ra mức chấp là một trái hòa thì à để thua kèo châu Á khi mà à xin lỗi em là hòa kèo châu Á khi mà tỷ số là 1-0 cùng với đó ở trong trận đấu này thì à, chỉ có 8 phần góc và ba thẻ vàng được đưa ra còn về phần sân của đội khách thì anh em có thể thấy là thành tích thi đấu gần đây của đội bóng này khá là tốt khi mà ở trong uh, à, 10 trận đấu gần đây nhất đội bóng này chỉ có hai trận thua cùng với là ba trận hòa và 5 trận thắng thì trận thắng à, gần đây nhất của hai đội à, của đội khách thì anh em có thể thấy là trận thắng 3-0 trước Unisi và trận thắng 2-0 trước Atalanta ở lượt trận ngày 8 tháng 4 cùng với đó là có một trận hòa ở lượt trận ngày 15 tháng 4 khi mà đối đầu với AC Milan thì anh em có thể xem qua trận đấu khi mà đối đầu với AC Milan trong trận đấu này thì à, nhà cái đưa ra mức là kèo đồng ở trong trận đấu này và đã hẹn hòa kèo châu Á khi mà tỷ số là không đều à một đều và trong trận đấu này thì có tới 7 thẻ vàng được rút ra Anh em có thể thấy là ở trong cái giải đấu Serie này thì có khá là nhiều thẻ và nhiều uh, góc được đưa ra trong một trận đấu Và còn trận thắng 2-0 trước Atalanta thì anh em có thể thấy là Atalanta là đội chủ nhà đưa ra mức chấp là 0.75 và để thua kéo châu Á Khi mà tỷ số là 2-0 nghiêng về Bologna Còn về trận thắng 3-0 trước Undici khi mà Corona là đội chủ nhà anh em có thể thấy là chỉ đưa ra mức chấp là 0.25 nhưng mà đã thắng kèo châu Á khi mà tỷ số lên tới là 3-0 và có hai bàn thắng ở trong hiệp 1 đó là bàn thắng được mở sớm ở phút thứ ba do công của Bốc cùng với là phút thứ 12 do công của Nicola Muro và bàn thắng sớm của hiệp 2 đó là nâng tỷ số lên thành 3-0 do công của Musa Bro và anh em xem ở trong trận đấu này thì à, chỉ có 3 thẻ vàng được đưa ra nhưng mà có 9 phạt góc còn cái về mặt thành tích đối đầu của hai đội bóng thì anh em xem qua ở đây thì có thể thấy là từ à, năm 1996 thì hai đội bóng này đối đầu với nhau tổng cộng là 27 lần. Trong đó là có 15 trận chiến thắng thuộc về Bologna, cùng với đó là có 3 à 5 trận thua và 7 trận hòa. Thì những anh em có thể xem qua trong 4 trận à, đối đầu gần đây nhất của hai đội bóng này khi mà chạm trán với nhau thì à, lượt trận gần đây nhất là lượt trận ngày 22 tháng 12 năm 2022 khi mà đấu ở cái giải giao hiếu thì anh em có thể thấy là Bongona thi đấu ở vị trí là đội và đã thắng với tỷ số là 1-0 khi mà bàn thắng à, được mở phút thứ 44 do công của Osolin. Cùng với đó là có 3 trận đấu khác như là trận đấu à, hòa 1-1, trận đấu là Verona thắng 2-1 cùng với là Bongona thắng 1-0. Thì anh em có thể thấy là trong 4 trận đấu gần đây nhất mà hai đội bóng này chạm trán với nhau thì trong đó có hai trận thắng thuộc về Bongona và có một trận à, thua và một trận hòa 1-1 khi mà Bongona bị rút thẻ đỏ thì anh em có thể xem qua trong trận đấu này thì thẻ đỏ được rút ra ở phút thứ 78 cùng với đó là có khá là nhiều thẻ được rút ra như là ba thẻ vàng thuộc về đội chủ nhà và ba thẻ vàng thuộc về đội khách khi đó trong trận đấu này có lên tới là 17 phạt góc được đưa ra hai đội bóng này gặp nhau thì có khá là nhiều góc xảy ra ở trong một trận đấu thì còn một số trận đấu khác như là trận đấu uh, Pomona thắng 1-0 thì anh em có thể xem qua đây trong trận đấu này Đội chủ nhà Pomona đưa ra mức chấp là 0.25 và thắng kèo châu Á khi mà tỷ số là 1-0 và bàn thắng được mở ở phút thứ 78 do công của Svan Ben. Anh em có thể xem qua trong trận đấu này thì có khoảng 8 à, góc cùng với đó là 4 thẻ vàng được rút ra. Còn nếu mà tính xa hơn thì ở trong cái khoảng 10 à, trận đấu mà hai đội bóng này chạm trán với nhau thì anh em có thể thấy là có 5 chiến thắng thuộc về Bologna cùng với đó là có một trận thua và 4 trận hòa trong 10 trận à, chạm trán gần đây nhất của hai đội bóng này thì anh em có thể thấy là về lịch sử đối đầu hai đội bóng thì đang nghiêng về phía Barcelona khá là nhiều Vậy rằng với những cái thông tin mà mình đã đưa ra cho anh em xem ấy, thì à, liệu rằng ở trong trận đấu này kèo nhà cái đưa ra sẽ là bao nhiêu thì anh em có thể xem qua ở đây khi mà trong trận đấu à, Verona đối đầu với Pomona thì à, nhà cái đưa ra mức kèo đồng khi mà bỏ một vào Verona thì sẽ ăn được 0.97 cùng với đó là bỏ một vào Pomona sẽ ăn được 0.93 và kèo nhà cái đưa ra cho mức tài xỉu là được niêm yết ở mức hai hòa khi mà bỏ một vào tài sẽ ăn 0.94 cùng với đó mỗi một vào xỉu cũng ăn được 0.94 thì còn một số cược sớm được nhà cái đưa ra đó là như là cược uh, tỷ số chính xác, tỷ số chính xác hiệp 1, hiệp 2, tỷ số chính xác uh, hiệp 1 hoặc là cả trận, tổng số bàn thắng, uh, bàn thắng tài xỉu, tổng số bàn thắng này, bàn thắng đầu cuối này. Thắng và giữ sạch lưới, tỷ số cách biệt cùng với là kèo à, xiên kèo à, góc và kèo thẻ thì những cái kèo đó là phải à, gần giờ bóng lan thì nhà cái mới đưa ra những cái mức cược để cho anh em có thể vào kèo được còn bây giờ thì chúng ta chỉ có một số cược sớm như ở trên màn hình mà thôi thì liệu rằng với cái kèo nhà cái đưa ra là mức kèo đồng và kèo tài xỉu được niêm yết ở mức hài hòa thì kèo nào rất là kèo đáng để anh em có thể tham gia và đầu tư ở trong trận đấu này thì sau đây mình sẽ đưa ra nhận định để cho anh em có thể tham khảo ở trong trận đấu này trong trận đấu này thì mình chỉ đưa ra cho anh em một kèo duy nhất đó là kèo Bongona ở mức kèo đồng bởi vì ở trong cái trận đấu này Bongona đang có lợi thế là bởi vì anh em có thể thấy là đội chủ nhà Verona phong độ gần đây khá là tồi tệ cùng với đó là phần sân của đội khách Bongona thì phong độ gần đây của đội bóng này khá là tốt khi mà trong 10 trận đấu gần đây nhất đội bóng này có tới 5 chiến thắng cùng với đó anh em có thể xem coi khi mà hai đội bóng này thi đấu ở đội là sân khách và sân nhà của mình thì khi mà thi đấu ở sân nhà của mình thì Verona thắng 2 hòa hai cùng đó là có một trận thua trong khi Bongona có tới là ba trận chiến thắng và một trận hòa và một trận thua trước uh, Torino thì anh em có thể xem qua khi mà Bongona thi đấu ở sân khách thì đều có ít nhất là hai bàn thắng còn chỉ có một trận thua 1-0 trước Torino mà thôi còn về phần sân đội chủ nhà khi mà thi đấu trên sân nhà của mình thì đội bóng này là chỉ ghi được tầm khoảng một bàn thắng hoặc là không ghi bàn nào vào lưới của đối thủ cùng với đó anh em có thể thấy là trong lịch sử đối đầu thì trong 10 trận đấu gần đây nhất đều nghiêng về phía Pomona khi mà đội bóng này chỉ để thua một trận và có tới 5 chiến thắng và 4 trận hòa thì à, đó là lý do vì sao mà mình đưa ra cho anh em một kèo duy nhất đó là kèo Pomona là kèo đồng ở trong trận đấu này còn về kèo tay xỉu hay là kèo góc kèo thẻ thì những cái kèo đó thì phải gần cái giờ bóng lăn để có biết cái đội hình chính thức của hai đội bóng cũng như là những cái thông tin liên quan liên quan đến cái trận đấu ấy, thì mình mới đưa ra được những cái mã kèo chính xác liên quan đến những cái mã kèo đó được cùng với đó anh em nào mà đang muốn nhận được một trang châu uy tín cùng với những mã kèo ngon ăn và chắc ăn nhất để đầu tư ấy, thì anh em có thể liên hệ cho mình qua tele a còng kèo bởi vì khi mà mình có những cái thông tin liên quan đến trận đấu sát giờ bóng lăn nhất ấy, thì à, lúc đó mình mới có những cái mã kèo chắc ăn và ngon ăn để anh em có thể tham khảo và đầu tư còn bây giờ những cái thông tin mà mình đang có ở đây chỉ là những cái thông tin sớm có thể là chưa chính xác cho nên mình không khuyến khích anh em đầu tư theo những cái mã kèo mà mình đưa ra trên các video những cái video chỉ lên sớm để cho anh em tham khảo mà thôi vậy nên anh em nào muốn nhận được mã kèo cũng như là một trang chơi có thể tự do ra vào các kèo không à, liên quan đến thầu đến cò anh em chơi bao nhiêu nhận được bấy nhiêu thì anh em ưu tiên hãy liên hệ cho mình qua a cộng dũng soi kèo ở tele và video nhận định sớm của mình đến đây cũng xin phép kết thúc và hẹn gặp lại anh em vào các video tiếp theo và chúc anh em may mắn.